phần tiếp theo thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn sử dụng cái sức lăng combo box của Atmi Samsung à, cái combo box này nó có mấy thuộc tính thứ nhất là zero cho nên nó có gắn báo cùng nhớ này và số trạng thái thế giả sử như đây mình sẽ làm ví dụ như ba trạng thái đi và mình sẽ dùng cái vùng nhớ này. nhớ PLC mà mà biết nhé bên này có status set sẽ có ba giá trị còn một label à, ví dụ như này là label đẹp này và Đó, và control bit visible Đấy, control rabbit này được điều khiển bởi bit nào đấy thôi rồi mình sẽ quay ra đây ở đây nó có ba trạng thái Đấy. nó sẽ làm cái menu sổ xuống và nó sẽ gắn cho các bạn ba trạng thái vào đây thôi bây giờ mình sẽ tính nhé cái này nó sẽ là nạp giá trị vào PLC đây mình sẽ thử luôn một cái mình sẽ mở nó qua chức cái nối phát mình ra mình sẽ thử luôn cùng giữa chúng ta đang khai báo cho H10 thì cái combo box này đó là vào với ép 50 chúng ta sẽ thấy đây là chưa dùng cái à đúng người đúng rồi à từ đó đúng không đã bị trùng vậy thì sẽ trong rồi đây mình sẽ thử một cái lệnh vào đây move thì mình vẫn sử dụng cái PLC uh, 1212 đến CTCC và đang online PLC thật đấy. Cảm ơn. Nếu mà wifi này. vivono e si parte số 1 là động cơ đấy các nhìn thấy bắn vào đây rồi là số 1 đấy, và làm đây là số 2 vậy là từ đây mình sẽ bắt đầu sử dụng để điều tạo ra cái menu này được cái số không mình chẳng hạn thế bây mình sẽ tạo ra được cái menu điều khiển gọi tới chức năng của ra này chúng ta ra thiết kế này đây, cái menu nằm đây ta sử dụng sử dụng Trong đó một một không trống không đây là bấm the number giusto? Sto più male. Muito. xanh trên sẽ dưới sau chúng ta sẽ màu xanh này đây cái này mình sẽ định control pivot nó là vùng mà khi bằng một thì phải là thẳng control pivot đi control pivot đây nó sẽ là chính là cái mà có thể mở mở cũng như là sinh đây là bằng một cái motor này bằng hai mình sẽ là định cho cái đèn mình gửi đi đây là con gái tương tự con này là chúng ta có thể ok chúng ta sẽ thử nhé bây giờ tôi viết chương trình này đó tôi sẽ viết một cái network điều khiển đèn network điều đèn ở đây điều khiển đèn đây sẽ vào à, động cơ trước này mã mã 110.0 bật hoa rồi sau đó mình run time lên bài này run tham, đấy nó đây nó lùi nhé đây run bài lên đấy nhìn thấy này nếu menu thì chưa có gì nếu mà chọn bằng motor đấy chúng ta theo, và nó sẽ cho ta mình các start này đấy, motor sẽ sáng này chạy đây, đây stop này và nếu quay sang được hình ảnh lam thì chúng ta sẽ có đấy, start đèn sáng stop đấy, vậy là kết hợp với những cái bài học hôm trước chúng ta về à, bit logic à, đây, chúng ta về bit switch rồi lam bit lam thì kết hợp thêm với combo box chúng ta có thêm một cái ứng dụng đấy là tạo ra một cái clip để chọn cái menu điều khiển để chúng ta hoàn toàn thiết kế một cái giao diện nếu cho chúng ta cần làm menu còn tùy chỉnh những cái hình ảnh này thì các bạn sẽ cần có thời gian ngồi chỉnh sửa thì video tôi sẽ dừng ở đây hẹn lại các bạn ở video sau